và sau khi xem xong video giới thiệu xe thì chúng ta có thể đánh giá được trên 90% cái chất lượng của mỗi một sản phẩm của chúng tôi. Và chúng tôi luôn cam kết với quý khách hàng là luôn mang đến cho quý khách hàng những cái sản phẩm đúng chất lượng nhất và chúng tôi luôn phản ánh đúng thực tế nhất. Và chúng tôi bảo hành cho quý khách hàng luôn. Và quý vị và các bạn hãy nhanh tay chiếc máy để gọi điện cho tôi sở hữu một chiếc xe 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật Bản Một thương hiệu cũng đã được khẳng định rất nhiều năm ở Việt Nam rồi Nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn Và thân vỏ của nó thì chúng ta thấy còn căng đét luôn Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này quý vị nhá Nước sơn của nó còn rất là bóng luôn quý vị Còn in hình các cái cây ở xung quanh luôn Và với cái sản phẩm này chúng ta mua về chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác chúng ta mua về và sử dụng luôn và như đã cam kết với quý khách hàng thì chúng ta thấy rằng là với cái sản phẩm này thì chú tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe máy gầm đại chất quý vị nhá thân vỏ thì không có một lỗ nhỏ zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi với mỗi từng sản phẩm và chúng tôi đã tuyển chọn rất là kỹ rồi chúng ta mua về sử dụng luôn Sản xuất năm 2004 thì nó đã lên form mới rồi Đèn cột lốp treo, mắt xích, turbo Đấy, Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này Thì nó nằm trong khoảng từ 7 cho đến 9 lít xăng trên 100 km quý vị nhá Đấy, Nhưng mà chúng ta đi cả gia đình luôn Một xe công dụng bằng hai luôn 8 chỗ ngồi với cái khoang nội thất rất là rộng rãi luôn hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba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 không có dấu hiệu gì của sự cong vân và không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng ở đây quý vị nhá và nước sơn của nó còn rất là bóng luôn còn đang in hình các cái cây ở xung quanh luôn cái đèn à, pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá như mới tinh Đấy. rất là sáng vào ban đêm luôn không có dấu hiệu gì của sự hoe nố hay là bị bạc màu và cái mặt ga lăng phía trước của nó kèm theo cái biểu tượng Mitsubishi một thương hiệu đến từ Nhật Bản và cái mặt ga lăng này nhìn cũng trẻ trung và khá là thể thao luôn quý vị cái đèn à, pha phía trước bên lái đây cũng vậy chúng ta thấy là cũng trong veo như mới tinh luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị bạc màu ở đây và cái ba đờ sốc phía trước đây chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ quý vị nhá và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái uh, cụm đèn pha phía trước kể cả cái đèn gầm phía dưới đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn và đã được chủ nhân người ta độ thêm cái bộ đèn led phía trước này giúp chúng ta di chuyển vào bên đêm một cách dễ dàng và phát hiện các cái vật cản ở phía trước à, tốt hơn và đây là cái cụm đèn sương mù giúp chúng ta đi vào ban đêm hay những cái hôm trời mưa những cái hôm à, nhiều sương mù đấy tên tư nhân biển Hà Nội và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn quý vị nhá à, đối với quý khách hàng ở Sài Gòn chúng ta không phải lo mất 20 triệu tiền biển và chúng tôi bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa Vâng vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước hai cái cụm đèn pha phía trước, cái ba đờ sốc phía trước quý vị nhá Và bây giờ tôi xin phép quý khách hàng đi vào cái khoang lốp phía trước của chiếc xe này Đây chúng ta thấy cái khoang lốp của nó đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đây cái đầu sắt xi si chúng ta thấy cũng còn thẳng tắp vuông đét luôn Không có dấu hiệu gì của sự hàn vá hay bị nứt gãy ở đây quý vị nhá Đấy, Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá và cái lốp này à, chúng ta đi cũng phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý như vậy nhá. Còn tương đối là dày, ta lông còn tương đối dày. Và nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái Lan. Đấy, và cái mặt la răng của nó đây quý vị Mặt la răng của nó vẫn là sơn xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhé Chưa bị phết phẩy sơn nội vào đây đâu quý vị Điều đó chứng tỏ là chủ nhân người ta đi rất là giữ gìn luôn Và nó cũng không bị xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đây tôi đi thật gần thì chúng ta thấy cái độ căng của vỏ thân vỏ của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá tem vẫn là tem zin của nhà sản xuất luôn đây cái khoang lốp phía sau đây đấy, chúng ta thấy là keo phủ sần của nhà sản xuất kia cái uh, sắt xi của nó kia cũng còn xanh lét thẳng tắp sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự uh, mọt mục của đây quý vị kể cả cái khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây quý vị đấy nó cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá ở đây nhá quý vị nhá và keo phủ sần của nhà sản xuất Đấy cái sắt xi của nó đây Và cái lốp sau này đây cũng còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi khoảng năm rưỡi nữa mới cái đơn việc phải thay lốp quý vị nhá Đây và cái mặt là la răng của nó đây Chúng ta thấy rằng là nó cũng còn rất là sáng luôn Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị bạc màu quý vị nhá Đấy cái đèn hậu phía sau đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn Đây vẫn là cái cụm đèn zin theo xe quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hoen đố hay là bị bạc màu Đấy, cái lốp sau Đấy, lốp dự phòng phía sau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 những cái khu vực này là khu vực rất là nhạy cảm hay tiếp xúc với nước nó hay bị mọt lắm quý vị nhưng chiếc xe này thì không Đấy, chúng tôi quay rất là kỹ những hình ảnh rất là chân thực về cái khoang lốp của nó đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá đây sắt xi của nó đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá đây và cái lốp phía sau bên phụ đấy cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi phải một năm rưỡi nữa nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự xước xác và sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị Chưa bị phết phẩy sân nội vào đây đâu quý vị Đấy Và quý vị và các bạn Chúng ta đừng có chần chừ nữa Hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi sở hữu một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn quý vị nhá Đây là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị Sắt xi của đầu sắt xi của nó kia Còn thẳng tắp luôn Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng Cong vinh Hàn vá ở đây quý vị nhá Và cái khoang lốp của nó đây còn sáng trưng luôn Đấy kia sắt xi của nó kia và cái lốp phía trước bên phụ đây cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi cũng vẫn phải khoảng 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị đấy tiện đây tôi quay gầm luôn cho quý vị nhá đây đấy đây chúng ta thấy sắt xi chưa còn xanh lét chưa đây đấy tôn của nó đây tôn gầm của nó đây còn sáng trưng chưa quý vị đấy, một chiếc xe có thể nói là cực chất luôn quý vị và quý vị các bạn hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Đối với anh em khu vực uh, chúng ta ở à, miền núi Chúng ta đi công trường, công trình hay chúng ta đi gia đình Sử dụng chiếc xe này đều phù hợp hết quý vị nhé Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ cái ba đợt sốc phía trước à, Cái cabo phía trước, hai cái đèn pha phía trước bốn khoang lốp, bốn quả lốp, bốn cái mặt la răng Và bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong Thì một lần nữa tôi xin phép cứu khách hàng lướt qua một chút cái hình thức bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ một lần nữa để quý vị và các bạn theo dõi sau đó tôi xin phép đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này à, như đã giới thiệu nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn và sản xuất năm 2004 nhưng mà tính đến cái thời điểm này thì chiếc xe này cái form dáng của nó nó vẫn giữ được một cái à, dáng vẻ gì đó rất là thể thao hiện đại quý vị nhá và rất là khỏe khoắn luôn quý vị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 nhưng chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản một chiếc xe 8 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn rất phù hợp cho những chuyến đi xa rất phù hợp à, cho những chuyến chúng ta về thăm quê rất là tiện dụng luôn quý vị đi công trường công trình chở công anh em công nhân hay là đi à, họp đều được hết quý vị nhá và bây giờ xin phép cái khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này đây chúng ta thấy rằng cái nội thất bên trong của nó đây cái tắp lô phía trước của nó đây chúng ta thấy chưa cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự bạc màu đâu nhựa của nó cũng khá là tươi đây và chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự bị mòn mờ hay là bị xuống màu sơn ở đây quý vị nhá đấy vô lăng của nó cũng còn tương đối đẹp đấy đấy đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái cần số đây chúng ta cũng biết đây các con số các cái dãy số còn rõ ràng luôn quý vị nhá màn hình camera lùi đầy đủ hết khóa điều khiển theo xe đầy đủ hết và nội thất là nội thất nỉ quý vị nhá Chủ nhân người ta đi rất là cẩn thận luôn Tính đến thời điểm này Vẫn giữ được cái bộ nỉ rất là đẹp luôn Đấy, ngồi ghế nỉ thì nó rất là êm và Hai nữa là nó ấm cúng quý vị nhá Đấy, Thoải mái Đấy, Kể cả nhựa phía dưới đây Chúng ta thấy cũng còn rõ ràng luôn Cái táp đi cửa của nó đây quý vị Đấy, Cái phần nhựa màu trên đây Đấy, Còn sần nguyên Không có dấu hiệu gì của sự bạc màu đây quý vị nhá Đấy, và các cái tay cửa đây như vậy Sơn này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất Các tay cửa này không bị bạc Các cái phim bấm lên xuống kính đây còn rõ ràng luôn kể cả cái phần nhựa phía dưới đây quý vị cũng còn sáng luôn tắp bi là tắp bi nỉ quý vị nhá đấy và keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân đây keo chỉ của cái trước bên phụ đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ của nó đây còn đều tắp tắp luôn kể cả phần phía dưới này đây là cái phần hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy nó cũng còn càng đét luôn không có một vết mọt mục nào trên chiếc xe này quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi và tiếp theo nữa là cái cánh cửa sau đây cái phần nhựa phía trên đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn sần nguyên luôn quý vị nhá không bị bạc màu những cái xe Joli nó hay bị bạc màu sơn ở cái khu vực này lắm nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá Đấy, kể cả các cái tay cửa đây sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn Đấy, các tay cửa đây phần nhựa phía dưới đây keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào tem của nhà sản xuất còn nguyên các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đây keo chỉ của nó đây kể cả cái phần phía dưới đây hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy cũng còn rõ ràng luôn không bị sùi Đấy, không bị mọt một chút nào cả quý vị nhé Đấy, khoang lốp đây rồi sáng trưng luôn quý vị hàng ghế thứ hai đây chúng ta thấy nỉ cũng còn mới nguyên luôn chiếc xe này chúng tôi vừa mua về và mới chỉ rửa nước lã xong bắt đầu đó, đó là quay trực tiếp cho quý khách hàng xem luôn chúng tôi chưa có dọn dẹp gì nhiều đâu đây trần của nó đây cũng còn khá là sáng khá là căng nha quý vị nhá hai vùng điều hòa quý vị nhá rất là mát cho cái hàng ghế từ đây cái hàng ghế thứ ba đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị không bị rách vá gì đâu và nó còn rất là căng luôn quý vị nhá đấy và bây giờ tôi chuyển máy quay sang phía bên lái đây cái tab đi cửa của nó đây cái mặt vô lăng của nó đây quý vị đây cái phần nhựa phía dưới đây kể cả cái nhựa của cái ốp ghế đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị đấy và cái tắp đi cửa của nó đây đây các cái phím lên xuống kính này cũng còn rõ ràng sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và cái phần nhựa phía dưới đây keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào và cũng không bị dập vỡ một chút một phân đoạn nào các con ốc này chưa một lần mở cái phần nhựa phía đây keo chỉ phía dưới đây gót là cái nơi nó rất hay bị mọt quý vị nhá các cái chốt cửa đây đấy quý vị nó rất hay bị mọt nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá đấy, cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn sáng trưng luôn các cái ốp nhựa đây quý vị đấy những cái xe Jolin hay bị mất các cái ốp nhựa này nó nhưng chiếc xe này thì còn nguyên luôn quý vị nhé không bị mất một cái ốp nhựa nào luôn đây phần nhựa phía trên đây Đấy, nó rất hay bị bạc nhưng chiếc xe này thì không đấy tabi vẫn là tabi nỉ zin từ đầu của nhà sản xuất luôn tem của nhà sản xuất đây keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị cũng còn zin nguyên luôn quý vị nhá đấy, keo chạy lại nhìn biết ngay đấy chúng ta chưa am hiểu về xe chúng ta chỉ cần nhờ người xem qua cái là hình ảnh này là người ta cũng biết luôn là keo chạy hay là keo uh, keo zin của nhà sản xuất quý vị nhá đấy và bây giờ là cái cốp sau đi quý vị tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn biển Hà Nội quý vị nhá đây chúng ta thấy là hai bên đây, các con ốc này chưa lần mở đây keo chỉ của nó đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị vẫn còn zin luôn quý vị đinh tán của nhà sản xuất đây Đấy. đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đây keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị đấy tôi đi rất là kỹ cho cái khách hàng luôn rất là sáng luôn quý vị nhá đây lỗ bấm vẫn còn vuông đét đây quý vị keo chỉ của nó đây không có mất một phân keo các cái chốt cửa này chưa một lần mở quý vị nhá các con ốc chưa một lần đậu chạm cờ lên mà lết quý vị nhá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 nổ váy đây đây cái táp bi của nó đây các cái mặt lên sơn vẫn là sơn zin đây các cái phím bấm đây nó cũng còn rất là rõ ràng không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá đấy đây sáng trưng luôn táp bi cửa đây màn hình camera lùi đầy đủ hết đây tần số đây không bị bóng một chút nào cả không bị mòn mờ một chút nào cả các cái dãnh số các con số còn rất là rõ ràng luôn quý vị nhá đấy máy thì nổ rất là êm luôn ngồi trong không nghe thấy tiếng máy luôn đây đấy các con ốc lại chưa một lần mở luôn quý vị máy nổ êm du luôn quý vị nhá đây và bây giờ đi vào phần động cơ của chiếc xe này Đấy, máy thì cua rong luôn quý vị nhá Không một vết dầu mỡ nhá quý vị nhá Đây răng của nó đây quý vị Đây, răng đây Đấy, các cái lỗ đây, vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá Đây, các cái đinh tán đây Vẫn còn zin luôn quý vị Đấy, đây, đinh tán đây Số vin đây, đinh tán đây Đầy đủ hết các lỗ đây Vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá Các chỉ đây quý vị Đây, các chỉ không mất một phần nào Các cái lỗ đây của nó đây, vẫn còn tròn xe luôn quý vị Đấy, đây vẫn còn tròn xe luôn đấy còn tinh tán đây quý vị đấy tinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn máy đang nổ quý vị nhá máy nổ rất là êm luôn quý vị nhá đứng gần không nghe tiếng máy luôn mà cũng không thấy có sự rung giật gì đâu đây này các lỗ bấm này vẫn còn tròn xe luôn quý vị này đây keo chỉ của nó đây hai bên má đây quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu máy thì khô ron luôn quý vị nhá đấy đã xài turbo rồi quý vị nhá đấy xài turbo rồi máy vẫn là máy zin nhá bắt đầu là chúng ta kiểm tra một chiếc máy này quay một máy này để luôn máy rất là êm luôn quý vị nhá đây chúng ta thấy máy đang nổ nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật gì và máy nổ rất là êm luôn quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn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 Đấy là một chút hình dáng bên ngoài Đấy, Thân vỏ của nó còn căng đét luôn Và một chút nội thất bên trong Đây Một chút nội thất bên trong Đây chúng ta thấy đây là một cái mặt tắp lô của nó đây Còn sáng trưng luôn các cái phím bấm còn rõ ràng luôn cái mặt này Đấy Vẫn còn là sơn zin Đây Vô lăng không bị xuống màu Không bị mòn màu Chút nào cần số còn rõ, rõ ràng luôn Hàng ghế thứ nhất đây vẫn là nỉ nguyên bản Không bị rách vá Không bị uh, xù đây cái tắp đi cửa của nó đây cái phần nhựa phía trên đây cũng còn rõ ràng luôn không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy kể cả cái cánh sau này cũng vậy hàng ghế thứ hai đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá keo chỉ của nó đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị kể cả cái phần phía dưới này đây là cái phần hay tiếp xúc với nước đây quý vị nó cũng còn zin nguyên không có mất một phân nào đâu đó đây cái cánh cửa trước đây đây tắp bi của nó đây còn sáng trưng luôn đây đấy và cái keo chỉ của nó đây cũng có một phần máy đang nổ quý vị nhá máy nổ rất là êm luôn đây đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái chân ga chân côn chân phanh này là chúng ta cũng biết luôn còn giày bịch luôn quý vị nhá đây hàng ghế thứ hai đây còn sáng trưng rõ ràng luôn keo chỉ của nó đây đấy rất là rõ ràng luôn quý vị nhá